Trích đoạn Thầy tiếp Phật tử Quảng Bình và Cần Thơ ngày 31 tháng 5 năm 2008 Nội dung Thầy dạy người nông dân nên tránh làm những người ác và cách đối xử với chuột bọ phá hoại mùa màng Phần mùa màng thì lúa má thì ờ, chuột bọ sâu keo dạ, thì thường xảy ra cho nên chưa cả con mà giữ đúng luật đó, thì cũng thất thu mà cả con mà à, diệt hại họ thì cả có này mang nghiệp nhân quả dạ cho nên à, ờ, cùng mấy năm nay con thả rửa cho hắn ăn hết mấy thô ăn hết mấy thì ăn lúc chứ con không dám biết không dám cái gì cả dạ thì à, con xin thầy dạ là giảng dạy cho con để con thấu hiểu để con về là trao đổi lại về các phật tử dạ là trong có hai vấn đề một là về là nông hai là các à, các vợ chồng nhưng người vợ là đi thọ bát quán trai nhưng chồng ở nhà là còn phải đi biển đánh cá dạ đi à, ở à, thứ nào thì phải là theo là nghề nghiệp của thứ đó dạ con xin thầy dạy bà. ừ, bây giờ thầy nói về nghề nghiệp cái có sáu cái nghề mà đức phật đã cấm người cho người phật tử không nên làm nghề chạy lưới nghề săn bám nghề buôn bán thịt sống thịt chính, à, nghề buôn bán nô lệ à, tất cả những cái nghề nghiệp nghề bán rượu tất cả những cái nghề đó là không có được thành nghề tức là không được buôn bán những cái nghề làm cái nghề đó thì à, tìm mọi cách mà thay đổi cái nghề ở chợ Tân Bình ở thành phố Hồ Chí Minh có một người bán cá đến thầy bảo thôi bây giờ đi bán trái cây đi có sao đâu thì cái người này à, thôi thay đổi đi bán trái cây thì bây giờ bán trái cây còn khá hơn bán cá hồi trước mà giờ nó không tăng như rồi nói các con thấy cần phải thay đổi nghề nhưng mà vì mà cái dùng ở biển nhà mình ở biển cha mẹ ở biển rồi phải đi biển rồi làm sao mà đi chỗ nào được ruộng không có mà biển thì làm sao có ruộng đâu mà không phải con thấy nó làm cái khổ nhưng mình có cái tâm tha thiết theo đạo phật thì từ cái chỗ vị trí đó mình sẽ di chuyển ở trên đất nước việt nam có nhiều chỗ rất là đầy đủ quá ở chỗ biển mà đi chài lưới thì con thấy nó rất là nguy hiểm chồng đi chài lưới vợ ở nhà lo lắng khi nào trở về mới bình an mà không khéo nó chìm dưới đáy biển không biết bao nhiêu người mà đi biển chìm dưới chứ đâu phải một người con hiểu không cho nên cái nỗi khổ nỗi băn khoăn nỗi lo lắng khi chồng con mà đi ra biển để mà làm cái nghề sống đó thì chừng mà trở về rồi thì mới mừng chứ còn không kéo nghe nó bảo tố ở đâu ở trên biển là thấy lo lắng sống không có an ăn không ngon ngủ không yên mà cả gia đình chứ không phải là riêng có một người ở trong gia đình vậy người nào cũng lo lắng chừng mà về mà thấy mặt còn sống được nữa mình đó là cái nỗi khổ nỗi khổ của cái nghề nghiệp cho nên từng đó mấy con sẽ tìm một cách tìm cái chỗ di di cư tránh khỏi cái vùng biển đừng có làm cái nghề biển nghề biển là nghề khổ lắm mấy con khi đi ra rồi bán cá nhiều khi bán rồi nhậu nhẹt say sưa sạch bóng hết không còn không làm giàu được con thấy cái nghề biển có nhiều nghề dạng khổ lắm mấy con thay đổi nghề đi đó là cái thứ nhất lời khuyên thứ nhất của thầy theo đúng với đạo phật thì không cho chài lưới không cho làm cái nghề chài lưới không cho nghề săn bắn những thú vật ở trong rừng đó là những cái nghề mà không nên làm cái nghề năm làm nhưng các con sẽ ước nguyện như thế này con sẽ làm và đồng thời những thóc lúa mà con làm được thu hoạch được con sẽ chia cho những cái loài xung quanh con chuột bỏ gì ăn phải chừa cho tao mớp không được <laughs> con ước nguyện như vậy mà con nó sẽ ăn nó chừa lại con con chứ không phải nó ăn hết của con đâu con sẵn sàng lấy công của mình để làm bổ thí cho những loài vật đó nhưng con, con biết những loài vật đó không ai xa lạ như những người thân của mình trong tiền kiếp nó có cái duyên để mà nó bám theo mình để sống mình thấy nó là chuột bọ nó phá hoại mùa màng mình bắt giết mình giết dòng họ những người thân của mình trong tiền kiếp hết đó cho nên mình sẵn sàng bố sẵn sàng giúp đỡ con sẽ làm mà con sẽ giúp đỡ tất cả những cái loài động vật xung quanh đây đi tìm cái hạt lúa mà để sống quá khổ sở con là con người con biết cài cấy con làm nó còn cực khổ còn chạy đi tìm kiếm như hồi nãy thầy nói một con vật mà đi tìm kiếm được miếng mồi sống là mừng hết sức cho nên con thấy cái loài kiến nó tìm được cái nó chạy về nó kêu bày của nó lại khiêng nhau xuống khiêng ba cái miếng cơm miếng đồ ăn của mình đổ vậy nó xuống nhau nó khiêng về ổ nó đừng xuống ăn ăn để nó sống đỡ nó vậy chứ còn nếu mà bữa nào không có là ít bữa mình lại cái ổ một con nó nằm láng lên nó chết nó chết đói rồi nó chết đói được sao mấy con biết không những con kiến chết đó thì những con kiến khác ăn chứ giờ nó đâu có đâu có gì nó ăn nó phải ăn mấy thịt con kiến đó chứ nó đâu có chôn như mình đâu để nó sống mấy con nó sống tiếp tục nhưng rồi nó cũng phải chết thôi nó khổ lắm mà nó ăn rồi nó lại sanh nó sanh trứng ra cái lớp cha mẹ nó chết thì nó ăn rồi cái lớp con nó lại sanh ra rồi nó chạy lăn xăng nó đi tìm không có nó về nó thịt mấy cái người già cả của nó nó ăn mấy con không quan sát cái loài kiến loài côn trùng ấy nó đang lăn xăng như vậy cả mấy con nào quan sát mấy con thấy khổ ghê gớm con người của mình không có khổ vậy đâu mình biết làm mình biết làm cho nó ra cái còn những con bò con trâu con biết nó sanh được làm cái loài đó cỏ rác nó lên tự nhiên trên đất còn cái loài kiến đó, nó nó chờ cho cái bông cỏ mà rớt xuống nó chạy ra nó nó lộn lên nó khuyên nhau gì đó ha. Thì nó chờ mà rớt được đó thì thì nó cũng chết đói cả đám nhau hết rồi nó đâu có biết làm nó đâu có biết biết làm như mình đâu cho nên vì vậy đó quyện tôi sẽ làm ngày năm, tôi vừa là nuôi gia đình tôi và tôi sẽ nuôi những cái loài vật xung quanh tôi mà xin các loài vật đến đây mà có nếu mà có ăn những lúa những cái kết quả của tôi thì nên chừa cho gia đình tôi còn cứ quyện vậy đi tôi sẵn sàng tôi bố thí cái này mà năm nào con mà sẵn sàng vậy năm nào mùa uh, thu hoạch của con đều bội thu hết cái lòng tốt của con nó sẽ tốt hơn lúa người ta <laughs> nó lại hoàng hoại nó thì sai con trồng bắp là cái bắp lớn nó hột nhiều ừ, mà lúa thì nó lại bông nó hoạt ra bởi vì cái lòng tốt của con nó sẽ nó sẽ cái nhân quả đó mà cái lợi nó sẽ rất lớn còn cái mà đi bắt chuột bắt này bắt kia không ngờ cái bông lúa mình cũng ổn nè con hiểu không cho nên sẵn sàng bố thí người bố thí là cái người sẽ giàu có còn cái người mà ích kỷ bỏng sẻn cho nên vì vậy mà nhiều khi mấy con thấy mấy con bỏng sẽ ích kỷ là coi như là mình sẽ thất bại rất nhiều cho nên sẵn sàng làm sẵn sàng chúng ăn thà là mình nhịn đói mà những con vật no mình cũng vui rồi con thầy nói làm nghề nông chúng ta sẵn sàng làm nghề bố thí <laughs> ừ, giữ gìn cái đức bố thí thật sự ra thì phần nhiều là người việt nam của mình là nông nghiệp nhiều nhất buôn bán bao nhiêu người mấy con nhưng mà nông nghiệp chúng ta sẵn sàng bổ thí sẵn sàng giúp đỡ những con vật từng cái hạt lúa rơi ước ao xin mọi vật đều đến đây mà tìm những hạt lúa này mà sống tôi làm ra để cho tất cả mọi vật đều sống chứ không riêng gia đình tôi thì con ước nguyện ở trong đầu của con như vậy thôi cho nên con không bao giờ mà có thể nói là họ ờ, thấy chuột đi đó đem rập rập bắt nó để nó ăn không ăn chừa cho tao nha tao làm cực khổ có ăn thì ăn phân nửa là thôi chứ không ăn nhiều rồi nha à, con nói vậy chớ nó giao cảm được nó sẽ chừa là con sống ăn hết và đồng thời nó không ăn nữa khi mà cái từ trường thiện của mình cái lòng tốt bố thí của mình cái đám ruộng con lúa người ta nó ăn sạch mà lúa con không phát sạch con cứ sống đi rồi con sẽ biết cái cái cái cái hành động thiện của con thầy khuyên con mấy con làm rồi mấy con sẽ thấy thực hiện Phật pháp mà. nhân quả nó chuyển thiện nó chuyển ác mà. mình sẵn sàng mình hy sinh mình ăn cháo mà tất cả chúng sinh đều được no là mình mừng rồi đó là cái tâm nguyện tốt của mình mà thật sự mình tốt thật chứ không phải mình giả dời thật sự thì con sẽ thấy con không bao giờ không đói thầy nói cái người bố thí làm bao giờ có người đói và may mắn may mắn trong gia đình con có người hướng dẫn con đi đến cái chỗ khác làm ăn rất là giàu có họ sẽ giúp đỡ cho gia đình con họ sẽ đến họ giúp đỡ gia đình con mà cái người đó họ sẽ giúp đỡ con cứ làm mà con nghĩa bố thí cho chúng sanh chào chuột bọ sâu rầy gì con bố thí cho ăn hết giết con nào hết thì mai mốt có người đưa con đi làm công việc khác nó tự nó đưa mình đi đến cái chỗ bình an hơn đầy đủ hơn mà không có cực khổ như nhà đông mà mình phải sẵn sàng mình bố thí như vậy đó thì cái duyên bố thí của các con nó sẽ đưa các con đi đến cái chỗ ở nhà cao sang sạch sẽ có công ăn việc làm hàng ngày có tiền bạc lương hướng đầy đủ không thiếu cho con hỏi được gì là à, tập lúc này là con hồi đây là à, như cũng có đang cay vừa uống khi nhà cũng sinh đạt ví dụ là tôm tế nghĩa à, đám ấy thì thầy cho con là một cái câu gì để là đạt cũng là tự hồ để đi phổ chịu lên rất nhân quả à tại bảo mấy con khi mà đến cái đám ruộng này mấy con cuốc mấy con cài trước khi cuốc cài mấy con nói tất cả chúng sanh ở dưới đám rượu này tánh hôm nay tôi làm một vụ mùa để vừa bố thí cho tất cả chúng sanh mà vừa nuôi thân tôi nữa là tất cả những cái loài trùng dế tất cả mọi con vật à, con kiến con trùng ở trên cái đám rượu này nên tránh à, nên tránh đi để không mà lỡ mà tôi làm vô tình thì chết thì à, tôi xin tôi tôi hoàn toàn à, tránh xa để tôi không có làm cái tội sát sanh để tội nghiệp tôi thì con cứ nói vậy đi tác ý vậy rồi có bắt đầu cài vừa cái con vật nào mà lỡ chết đó là cái nghiệp nó con chứ cái tâm nguyện của con đã là tâm nguyện rất tốt con mới nói ra lời nói đó thì tất cả những chúng sanh nó sẽ rút nó đi hết ví dụ như à, bữa nay ngày mai con cài đám ruộng này chiều nay con ra con à, con tác ý con kêu gọi tất cả chúng sanh ở đám ruộng này ngày mai tôi sẽ cài à, đêm nay đó phải à, các các loài chúng sanh đó, hãy rời khỏi cái đám ruộng này để ngày mai tôi sẽ làm để cho có cái vụ mùa để vừa nuôi thân mà vừa nuôi tất cả các cái loài vật xung quanh ở đây à, mình nói vậy rồi thì đêm đó những cái loài vật mà nó có cái phước mà nó không có chết ở trong cái nghiệp của nó thì nó không ở lại nó đi hết còn những con vật mà nó cái nghiệp nó đã đến rồi thì nó sẽ nó sẽ ở lại nó bị cái lần cài bị lần cuốc của mình nó sẽ chết để nó trả cái nghiệp của nó chứ không có gì đâu